rồi các bạn ơi thì mình đang đăng nhập tên app Omo của mình ha thì mình vô thông báo đây nè đây một số thông báo mà khuyến mãi mà khi mình liên kết thành công á thẻ ngân hàng thì mình sẽ được nhận ờ, nhận những cái quà này những quà thì cái quà này thì nó cái ờ, cái chương trình này thì áp dụng ờ, từ 14 giờ ngày 4 tháng 6 nha các bạn thì đây là những cái chương trình khuyến mãi đây tặng cái gói voucher đây nha, 500 ngàn ha thì à, để mà nhận được cái ưu đãi khuyến mãi từ 500 ngàn này hay là các chương trình khuyến mãi thì các bạn phải liên kết thành công cái thẻ ngân hàng đặc biệt là thẻ ngân hàng nội địa chứ mà ờ thì ngân hàng nào cũng được ờ, chứ không nhất thiết là phải riêng ngân hàng Sacombank đó là phải cái thẻ đó phải có liên kết uh, ờ, Emerkin ha đó là đăng ký dịch vụ uh, thanh toán thực tiễn đó thì uh, các bạn ơi mình có để cái đường link cách mà để liên kết à, cho thẻ nội địa của à, ngân hàng Sacombank các bạn ở bên dưới phần mô tả hoặc là dưới bên dưới phần bình luận nếu các bạn muốn tìm hiểu cách liên kết thì có thể liên kết à, tham tham khảo cách à, cái video của mình trong cái đường link đó giờ mình sẽ bắt đầu mình à, đi vào cái à, video cái video hướng dẫn là nạp tiền tiện và chuyển tiền điện thoại hoàn toàn miễn phí trên app Momo này nha các bạn ok đây là cái ví mô của mình hiện tại nó có 700 đồng các bạn đây mình sẽ vô cái mục là các bạn à, vô mục là quản lý quản lý à, tài khoản nè đó bây giờ mình à, đã liên kết thành công tài khoản ngân hàng nha các bạn đây là mình ở bên dưới mình đã liên kết được hai cái thẻ luôn nè đó thì hai cái tài khoản ngân hàng của mình luôn một một cái là thẻ nội địa đó Sacombank có đồng số là 9704 ha còn một cái là cái bên dưới của mình đó, là cái thẻ Visa debit của mình mình đã liên kết thành công hai thẻ luôn đó thì à, những cái đặc điểm như thế nào à, thì như các bạn đã biết á, thì ờ, khi mà các bạn à, liên kết thẻ um, đây thẻ nội địa thì bạn sẽ ưu đãi được nhiều cái ưu đãi ha còn thẻ visa thì không có được ưu đãi đó giờ mình sẽ thực hiện vào nạp tiền cái thẻ visa cho các bạn xem nè nó có không được ưu đãi nhiều nha các bạn thì khi mình, mình liên kết nạp tiền á, thì nó sẽ có mức phí là 6.200 cho một lần nạp tiền ha đó còn cái thẻ nội địa thì nó khác nha các bạn ừ. đây mình sẽ vô thẻ nội địa cho các bạn xem nha đây mình sẽ nạp tiền cái tên cái thẻ nội địa nè thẻ nội địa thì nó khi bạn liên kết thành công thì các bạn nạp tiền hoàn toàn miễn phí luôn nó đây đây mình sẽ à, nạp tiền thử nè đây các bạn đây à, mình nạp thử 200 ngàn thì cái phí giao dịch nó là miễn phí nha đó, đó. và các bạn à, đây nè ừ. thấy không đó. hoàn toàn miễn phí nha để mình nạp thử cho các bạn xem đây mình thoát ra giờ mình sẽ nạp uh, thử là 20 ngàn nha các bạn do tài khoản mình à, không còn được nhiều tiền nên mình chỉ nạp thử 20 ngàn để làm video hướng dẫn cho bạn xem thôi đó mình sẽ nạp thử 20 ngàn vào tài khoản à, ví Momo này nè đó. tài khoản chính của mình là ở bên dưới nha đó. đây cái nguồn tiền của mình là cái à, thẻ Sacombank nội địa của mình nha nó số tiền là 20 ngàn giờ mình chỉ nhấn vô chỗ xác nhận nè đó mình chọn vô đây rồi nó kêu mình nhập mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu app Momo của mình vô thôi đó thì ở bên ờ, dưới nó có đưa mình để mà nhập mã ô xác thực nè khi bạn đi kết uh, ờ, thẻ nội địa thì các bạn phải có đăng ký em banking nên mình uh, sẽ lấy cái mật khẩu tên em banking mình ra và vào em sai nha các bạn đó mật khẩu OTP mình sẽ thoát ra mình vào em sai của mình nè ha đó mình uh, đăng nhập app em sai mình mình lấy mật khẩu nha các bạn thì các bạn sẽ lấy à, đây là mật khẩu MC của mình thì mình sẽ chọn vào bàn tay mình sẽ lấy cái à, mật khẩu gồm 6 số như thế này mình sẽ à, đây cái mật khẩu 6 số nha đó, mình sẽ thoát ra rồi mình sẽ đăng nhập vô cái cái chỗ mua nãy mình sẽ nhập 6 số này vô đây đây bây giờ mình sẽ nhập 6 số bên em sai của mình vô đây cho các bạn rồi xong sau khi mà nhập xong thì các bạn nhấn xác nhận giúp mình ở bên dưới nè đây nhấn vô chỗ xác nhận tại mình làm hơi chậm nên cho các bạn quan sát kỹ ha các bạn chủ yếu là các bạn ờ, để ý kỹ những cái hướng dẫn của mình nha mới làm được nha đó thì đây là mình đã giao dịch à, nạp tiền thành công nè hoàn toàn miễn phí nha các bạn thì đó là từ tiền từ tài khoản sang Sacombank mình ha đó rồi để mình quay về trang chủ đó. thì như vậy là mình đã nạp tiền à, cho quý mua thành công ha mà hoàn toàn miễn phí không cần đến điểm giao dịch ha khi mà bạn liên kết thành công á thì các bạn có thể ngồi ở nhà bạn nạp tiền luôn không cần phải đến cái điểm giao dịch của Momo tại vì mùa thời điểm này á mùa dịch nó rất phức tạp các bạn đây giờ mình sẽ vô mình à, rút tiền à, thử à, trong tài khoản ví momo cho các bạn xem ha thì bữa nãy mình đã nạp rồi giờ mình sẽ rút làm video không rút nha đây mình vô quản lý nè nguồn tiền nè cái à, mình chọn ngôi chỗ rút tiền ha thì ở bên phải nè ở chỗ rút tiền mình sẽ chọn vô đây đó rồi sau đó mình sẽ chọn cái nguồn tiền cần rút nguồn tiền của của mình á bạn sẽ được miễn phí rút tiền 10 lần đầu tiên nha các bạn trong tháng nè cho con gạch này đây mình sẽ rút thử 20 ngàn đó mình sẽ chọn uh, vô rút tiền thử nha các bạn đây mình sẽ à, rút 20 ngàn nha chọn vô rút tiền đó đây nó để à, nó không cho mình rút nữa các bạn do cái số tiền nó quy định rút tối thiểu là phải 50 ngàn đồng đó vui lòng nhập lại thì mình để mình thoát ra mình sẽ chuyển đây ha cái số tiền tối thiểu của bạn là 50.000 đồng đây, để mình thoát ra mình sẽ nạp vô thêm cái ví Momo các bạn đây mình nạp vô thêm 50.000 các bạn là cho nó 70.000 ờ, đi đây mình sẽ vô nạp tiền nha đó mình sẽ nạp vô 50.000 vô ví Momo đó bạn cho nạp tiền rồi, các bạn nhấn xác nhận đó. rồi nhập mật khẩu vô thôi đó. thì mã xác thực thì mình, mình cũng vô em sai như lúc trước thôi như nãy mình vô đây mình lấy mật khẩu vô rồi mình qua đó mình nhập đó. lấy sáu số này mình qua đây mình nhập vô đây đây, đây mình số mình nhập đây này đủ sáu số như bạn rồi các bạn nhấn xác nhận nó vô nạp tiền thành công đơn giản như các bạn là không ờ, hoàn toàn không mất phí ha đó giờ tài khoản mình đã có 70.000 để mình vô kiểm tra này cho nó từ tiền mình đó nè đó mình vô mình kiểm tra nè thì hiện tại á là tại ví Momo mình đã có 70.700 đồng ha giờ mình sẽ bắt đầu mình vô đây mình ờ, rút tiền cho các bạn xem đây mình sẽ chọn vô ngay chỗ ô rút tiền ha đó nhấn vô rồi sau khi nhấn go thì mình sẽ chọn cái nguồn tiền mình cần rút là tài khoản nội địa sao băng mình ha mình sẽ rút 50.000 thử cho các bạn xem đó sau khi nhấn vô mình chọn go ờ, chỗ rút tiền nè đó, nhấn vô đây đó. ok đó, thì tới đây nó có để miễn phí nữa các bạn thì mà các bạn nhấn vô ô xác nhận chỗ này bên dưới nhấn vô ô xác nhận xong các bạn nhập mật khẩu vô ha mật khẩu là mật khẩu app momo của mình nha các bạn đó đây để mình nhập mật khẩu vô rồi đây nó đang chạy nè các bạn đó, nó báo mình đã phí giao dịch giao giao dịch rút tiền thành công nữa các bạn đây nó nó đã, đã nó chuyển tiền vào cái à, tài khoản à, nội địa Sacombank của mình rồi nè các bạn đó đây khi mà các bạn nạp tiền thành công thì nó chuyển trực tiếp luôn qua tài khoản Sacombank cho các bạn đó. rồi ok thì bắt đầu mình sẽ tiến hành tiếp cái video là mình à, mình tiếp theo nha các bạn mình sẽ thực hiện là là mình sẽ nạp tiền điện thoại tên cái app Momo này như thế nào này mình sẽ vô chỗ mà mình nạp tiền điện thoại nè đó rồi các bạn sẽ chọn vô đây đó thì à, cái số bên trên đây là cái số điện thoại của mình đó, mình cần nạp các bạn có thể xóa xóa số điện thoại này bạn nạp vô bất kỳ số điện thoại nào cũng được ha đó còn cái bên dưới là những số tiền các bạn cần nạp đó thì các bạn nạp bao nhiêu thì à, nó à, sẽ chọn vào đây thôi mình sẽ nạp tới 10 ngàn đó thì cái này cũng cũng hoàn toàn miễn phí nha các bạn nó không mất phí gì đó. đây tên người, à, số điện thoại nhà mạng đó phí các bạn chọn ô xác nhận giúp mình nha nè bên dưới cái chữ xác nhận các bạn chọn vào đây đó, vậy nó nạp tiền à, thì các bạn à, sau đó các bạn nhập mật khẩu thì nó sẽ nạp tiền cho các bạn thôi đó, đây mình đã nạp thành công 10.000 này các bạn đây nó báo ra vào tài khoản cá sao của mình này đơn giản như các bạn thì cái cách nạp tiền trên Momo nó cũng uh, hoàn toàn giống uh, với cái cách nạp tiền trên app Sacombank thôi nhưng mà Sacombank á thì nó được khuyến mãi nhiều hơn nha các bạn thì nó có thể hoàn tiền vào tài khoản app của bạn luôn nếu các bạn nạp nhiều thì nó hoàn tiền nhiều thôi các bạn rồi thì uh, thì các bạn cũng có thể thực hiện là um, trên app Momo này các bạn cũng có thể là thanh toán tại sao nha các bạn cho FPT, Vinaphone hay các nhà mạng khác đó thì các bạn cũng có thể thanh toán tại sao tại trước và bình thường đó rồi chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha thì các bạn chúc các bạn nào là liên kết thành công để được nhận ờ, được ờ, nhiều phần quà hấp dẫn từ Momo ha rồi mình xin dừng video đây mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye